Tùy vào các cái phụ kiện mà các bạn dùng để đựng vào túi á, các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên này có cái độ rộng, rộng hơn so với cái phụ kiện này tầm khoảng 4 cho đến 6 cm ha. Tức là từ cái điểm này là mình có thể rộng ra hai bên tầm khoảng 4 đến 6 cm. Thì đối với mẫu túi này mình sẽ móc lên tổng cộng là 30 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 khi đã hoàn tất cho mình được sợi dây móc xích rồi mình đo vào cái phụ kiện mà mình dùng nè thì cái độ rộng của cái sợi dây ở hai bên nó sẽ chưa ra tầm khoảng 2 cho đến 3 cm ha từ đây tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1 2 và 3 chân móc đầu tiên là cái chân móc thứ 30 á móc cho mình vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ nhất nè và mũi kép đơn thứ hai chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn các chân còn lại mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết đầu dây mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc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 khi có cho mình được 5 mũi kép đơn vào chân móc cuối cùng rồi ta sẽ quay lại về các cái chân móc mà mình móc mũi kép đơn ở đây nè các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn ha đây thì chân kế bên sẽ là cái chân móc này ha móc cho mình vào đây một mũi kép đơn sau đó mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại nha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng khi đã móc cho mình được các cái mũi kép đơn cho đến cái chân móc cuối cùng thì ban đầu chân móc cuối cùng của mình móc hai mũi kép đơn các bạn tiếp tục móc cho mình vào chân móc cuối cùng đó hai mũi kép đơn nữa ha vào chân cuối cùng luôn ha một nè và kép đơn thứ hai như vậy là tính hai mũi kép đơn mà mình có cuối cùng này cộng với hai mũi ta có đầu tiên là bốn mũi ban đầu mình có gây nên ba mũi xích thì ba mũi xích này mình sẽ tính là một mũi móc ha ta sẽ có tổng cộng là 5 mũi móc cho cái cụm này nó tương đương với 5 mũi móc ở cái cụm bên này ha thì các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi móc xích gây nên đầu tiên nè chân xích thứ ba đâm vào đó móc cho mình một mũi dời để ta kết thúc vòng đầu tiên từ đây móc lên 3 mũi móc xích thì ba mũi này được tính là một mũi rồi ha tiếp tục di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên đây là mũi kép đơn đầu tiên nè thì chân móc nó sẽ là nằm trên đầu của nó ha móc cho mình vào chân đầu tiên đó một mũi kép đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại cứ mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến điểm bên này thì khi mình đã móc được đến 5 cái chân móc của 5 mũi mà mình chụm lại đây nè thì 5 mũi này các bạn cũng móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn tương tự như các mũi này ha tức là mình sẽ móc đều và không tăng mũi nữa chân thứ ba cũng móc một mũi kép đơn nè chân thứ tư tương tự và chân thứ năm cũng móc một mũi kép đơn sau đó sẽ di chuyển kim đến các chân bên này và mỗi chân cũng làm tương tự một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì cái hàng móc này nó sẽ giúp cho cái phần thân túi của mình nó sẽ có cái độ cao và trũng ở phía trong như thế này ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng thì khi mình đã móc được đến cuối hàng móc ở đây nè xét nó có một cái chân móc như thế này thì đây là cái chân của mũi dời kết thúc vòng phía dưới chứ nó không phải là chân móc ha các bạn sẽ bỏ qua chân đó và mình sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi này ta đâm kim vào chân xích thứ ba móc vào một mũi dời từ đây tiếp tục móc lên cho mình ba mũi móc xích như vậy là phần thân túi của mình nó sẽ có được một cái độ cao như thế này ha các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa chân đầu tiên sẽ là cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên à đây thẳng trên ha móc vào đây một mũi kép đơn sau đó tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng đến cái điểm kết thúc thì có một chân móc này ta sẽ không móc vào đây ha mà đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi này móc vào đó một mũi dời bạn làm thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi cái phần thân túi của mình nó đạt được cái độ cao cao hơn so với cái phụ kiện mà các bạn bỏ vào tầm khoảng 4 cho đến 5 cm phía trên ha đối với thân túi này mình đã móc lên tổng cộng là 19 hàng móc nó đã có được một cái độ cao khi mình để cái phụ kiện vào bên trong nè thì nó cao hơn cái phụ kiện của mình để bên trong tầm khoảng 4 cho đến 5 cm rồi đến đây mình sẽ tiến hành tạo cái sợi dây để mình đeo vào trong thân nè tương tự như các hàng móc bên dưới thì kết thúc hàng móc này đâm kim vào chân xích thứ ba móc một mũi dời và các bạn sẽ dời cho mình kim vào các cái chân móc kế bên là những cái chân móc mà khi các bạn đặt cho mình cái phần thân túi vào nè nó sẽ nằm song song hai bên ha thì từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể đeo vào trong thân người đối với mẫu này mình sẽ móc lên 120 mũi móc xích 4 5 6 7 8 9 10 sau khi đã hoàn tất cho mình được sợi dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình đeo vào trong thân rồi ha thì lúc này các bạn có thể kết thúc cho mình bằng một cái chân móc mũi dời vào cái chân móc đối diện bên này thì các bạn có thể đếm cho mình số mũi móc và mình chia đều ở bên này ha hoặc là mình canh ướm chân cái chân móc đối diện là được móc vào đây cho mình một mũi dời và để giúp cho sợi dây của mình nó có được cái độ dày các bạn sẽ đâm kim cho mình đến chân kế bên và cũng móc một mũi dời từ đây mình sẽ di chuyển kim đến các cái chân móc của hàng móc xích mà ta gây nên ở đây mỗi chân các bạn có thể móc cho mình mũi móc đơn hoặc là mũi kép đơn cũng được ha tùy vào cái bề dày của sợi dây mà các bạn muốn nó dày như thế nào thì ta sẽ sử dụng mũi đó đối với mẫu này mình sẽ sử dụng các cái mũi móc đơn vào các cái chân móc xích ha móc tương tự cho mình cho đến hết đầu dây khi móc được đến cái điểm kết thúc thì ta cũng đâm kim vào chân của mũi móc kế bên cái mũi mà ta bắt đầu móc xích á móc vào đó một mũi dời sau đó kéo dài cái sợi len và cắt len sợi len của mình lúc này đang nằm ở mặt phải của sản phẩm ha đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc ta vừa móc mũi dời lôi sợi len vào trong và tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ta sẽ hoàn tất được một cái thân túi như thế này để giúp cho phần miệng túi có điểm nhấn hơn thì mình sử dụng len bông xù và viền lại ở cái hàng móc cuối cùng của cái phần miệng túi ha đưa cho mình sợi len ra phía sau sau đó các bạn có thể đâm kim cho mình vào chân móc cũng được hoặc là vào giữa các cái thân chân móc cũng được ha kéo len nè lên một xích và mình lần lượt móc vào các cái khoảng trống giữa các cái thân chân móc mỗi khoảng trống ta sẽ móc các cái mũi móc đơn ha và mình sẽ móc tương tự như thế này cho đến cuối vòng móc ta sẽ có được một cái phần viền len bông xù cho miệng túi tiếp tục thì mình sẽ bắt đầu tạo cái sợi dây để khóa lại phần miệng túi nè các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo lên qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút xích đầu tiên của cái phần thân túi mình móc 30 mũi móc thì ở đây các bạn sẽ móc lên cho mình hơn đôi so với cái phần thân túi ha thì ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 80 mũi móc xích 3 4 5 6 7 8 9 10 sau khi hoàn tất được 80 mũi móc xích tạo độ dài của sợi dây rồi thì tiến hành kéo sợi dây và cắt len sau đó mình sẽ sử dụng kim móc và xỏ cái đầu của cái sợi dây này vào trong cái hàng móc thứ hai của cái phần miệng túi nè thì khoảng cách các bạn có thể cách nhau tầm khoảng 2 cho đến 3 thân ờ, chân móc là được ha ta cứ xỏ xen kẽ như thế này cho các chân móc còn lại nè móc cho mình ờ, vòng quanh hết một vòng ha khi mình đã xỏ hoàn tất được sợi dây đầu tiên tiếp tục tạo cho mình thêm một sợi dây thứ hai và cái sợi dây thứ hai này các bạn sẽ xỏ cho mình vào đầu ngược lại ha và ta cũng xen kẽ vào các cái chân móc mà mình à, xỏ cái sợi đầu tiên á các bạn sẽ xỏ một vòng cho mình cho đến hết khi xỏ hoàn tất hai sợi dây vào thì ở hai đầu dây các bạn có thể dùng kim khâu khâu cho mình hai cục bông hai bên hoặc mình có thể móc những cái họa tiết dễ thương để mình gắn hai bên như thế này ha ta sẽ nắm hai đầu dây mình kéo thật mạnh vào để giúp cho cái phần miệng túi của mình nó được khóa lại khi bỏ phụ kiện vào bên trong thì mình sẽ banh cái phần miệng túi ra và nhét phụ kiện vào bên trong ha và để tăng thêm điểm nhấn cho cái phần thân túi mình có trang trí một cái mặt mèo ở phần trước thì mẫu mặt mèo này mình cũng có hướng dẫn ở video trước rồi mình có để link ở phần mô tả các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo cách móc mặt mèo này ha kích thước của phần thân túi này các bạn có thể để được những cái bao lì xì hoặc là những cái điện thoại có cái kích thước lớn và nó có thể phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu túi đeo trang trí hình chú mèo xinh xắn như thế này nếu không hiểu ở phần nào thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn thành công